Tôi đã tìm khắp nơi rồi Chỉ còn chút đồ ăn này thôi Bây giờ làm sao đây Số lượng lương thực này không chịu được bao lâu đâu Tào Thiên tiêu vĩ đại Và Lôi Tập Đệ vĩ đại Quả do hai người gây ra Hai người tự thu dọn đi Lão là thúi Sao không có thể nói vậy chứ Chúng ta là một quần thể Túi tiền mất rồi cũng không thể đổ lên đầu một mình tôi Hôm nay nếu không phải tam lục lên đài Cặp đệ nhà tôi nhiều nhất vì uống say Bị chúng ta khiêng về thôi đúng không Cũng không đến nỗi mất cả túi tiền phải đó là Thúc Thúc bất giận đi Bây giờ không phải lúc tính toán trách nhiệm Quan trọng là làm sao tìm lại túi tiền đó Sao có thể chứ Túi tiền cũng bị mất rồi Cũng vào túi của người ta rồi Sao có thể tìm lại được chứ Thiếu gia Hay là tôi đến khách điếm gửi chán cho người ta Kiếm chút tiền nha Tôi cũng đi chung Không được không được Chút tiền lẻ đó Thì dù Chúng ta rửa nát cả hai tay Cũng không kiếm được tiền Nhiều nhất chỉ có thể no bụng thôi hay là tôi bày sạp Bán chữ cho người ta Cũng không được Không may mà không kiếm được tiền Dẫn đến quả sát thân thì sao đây Hay vậy đi Tôi về lại khách điếm hỏi quân trưởng của tôi lấy một chút ngân lượng Được đó được đó Từ đây đến dịch trạm phải mất một thời gian Đợi quân trưởng quân đưa tiền đến phải mất thời gian 2 ngày Tới lúc đó mọi người không phải chết đói hết rồi sao Cái này không được cái kia cũng không được Vậy con nói phải làm sao đây Bây giờ đợi ai đưa tiền đến cũng không được Chúng ta chỉ có thể tự cứu thôi làm sao đây Không lẽ Còn tôi lấy lệnh bà đi đổi tiền sao Cô lấy lệnh bài của dân đại tướng quân đi đổi tiền Mặt mũi ông ấy để đâu chứ Không sai Cha tôi sĩ diện lắm Nếu biết tôi đem lệnh bài đi đổi tiền Thật là không được Vậy con đường duy nhất của chúng ta bây giờ Là chết đói Tôi có một chủ ý đây Lại đây lại đây Tôi nói mọi người biết Chúng ta có thể đi mãi nhẹ không được không được không được không được Tuyệt đối không được Các người cứu tôi đường đường là cao phúc soái đi mãi vậy Dạ lại không được Không được cũng phải được Hành động mãi nghệ giang hồ lần này Chỉ được thành công không được thất bại Mãi nghệ giang hồ Tôi thấy Hay là để một nhọn đi rửa chán kiếm tiền đi Còn chưa thử Nhanh vậy đã đánh trống rút lui Cô đi đâu thì tôi đi theo đó Đừng chỉ giỏi nói Nghĩ xem mình có tài nghệ gì trước đã Nhưng mà tôi ngoài đọc sách đoán chữ ra Không có tài nghệ gì khác Uống rượu đã làm trái ý nguyện của mẹ tôi rồi Giang hồ mãi nghệ Thật là khó làm Trần Tam Lục Huynh phải nghĩ Nếu Huynh không kiếm tiền đến tủ trang Vậy mới là chống đối với mẹ Huynh Các người xem Cuộc đệ nhà tôi Thật là có dáng vẻ của người lãnh đạo Giống tôi La Thành Thúc Võ công thúc giỏi Tiết mụ biểu diễn cho Thúc làm quân chủ Thúc phải lấy ra chút bản lĩnh cho mọi người xem Tôi thật là xui xẻo Mới gặp phải đám người các người Vậy còn tôi gặp đệ Cô sắp xếp tôi làm cái gì Cậu, cô, cô, cô Ba người phụ trách thu tiền Mấy đạo cụ này khó khăn lắm tôi mới kiếm được La Thành Thúc Lần này Thúc phải đại diện Mẹ cũng biết một chút công phu mèo ba cẳng Cứ bù vào cho đủ số đi Con nhà đầu này Sao con có thể nói mẹ con như vậy chứ Dù sao đi nữa mẹ cũng là Tào Thiên Tiêu đỉnh đỉnh đại danh Hay là tôi đun trà rót nước cho mọi người nha Đun trà rót nước gì chứ Quỳnh không có số trối già dạ. Cũng chỉ có thể Quỳnh biểu diễn với tôi Đập đá lớn trước ngực Cái gì Cặp đệ Thiếu gia nhà tôi lại không phải đệ tử thứ Lâm phải đó Vậy sẽ xảy ra án mạng đó Phải đó cặp đệ Không thể vì tiền Luôn mạng cũng không cần Cái này thì các người không hiểu rồi Tôi có vũ khí bí mật Các người nhìn kỹ đây hey với thứ đồ này Tôi cũng có thể đập đá lớn trước ngực Cặp đệ à Con à. À, thật thông minh Có một câu nói Sao đây Dân Yên Là chiêu lấy gậy ông đập lưng ông Cặp đệ à Cô thật thông minh trời Tam Lục trời Tam Lục quân cầm cho chắc Đặt ở trước ngực Được rồi Tôi sẽ biểu diễn vô ảnh thoái cho mọi người xem Cặp đệ Không ngờ Cô còn có loại công phu này Đây khẳng định là mô hình tôi cũng có thể Sao hả Lần này không phải tấm bản giấy chứ Cặp đệ Đây là chiêu gì vậy Các người đều là đồ ngốc cái này theo lẽ là hai miếng được chặt ra sẵn Sau đó dán lại từ đầu Dĩ nhiên là đã một cái thì gãy rồi Lão là ông cũng là đồ ngốc Lúc nãy là bị gạt rồi Mọt sách Quân đang nghĩ gì vậy Nói đi Các người đang lừa gạt Sao lại gọi là giang hồ mãi nghệ chứ Cái lợi tại hạ không thể tán thành Không thể tán thành à Vậy Quân nói Nếu Quân không tán thành Quân lấy nguồn lượng ở đâu ra mà xài Hay là Quân có gì để mà kiếm tiền sao Mau lên Điểm quá tên tiểu tử thú này đi Mau Phải đó thiếu gia Cũng tới nước này rồi Không thể lo nhiều được Gặp nạn tha hương Chúng ta nhập gia tùy tục đi Trần Tam Lục quynh nghĩ xem Mẹ quynh rất mong quynh đến tử trang Kết quả là vì mấy lý lẽ của quynh, Mà cản đường đi của quynh, quynh không hổ thẹn với mẹ của quynh sao nhưng mà Nhưng mà Cặp đệ à Nếu vở kịch này Bị các hương thân nhìn ra được Chúng ta phải làm sao đây Phải đó Vậy thì phải xem sự phối hợp hoàn mỹ của các người Trước hết Một nhỏ phải giúp tôi Thu dọn đạo cụ với tốc độ nhanh nhất Để tránh mọi người nhìn ra sơ hở Thứ hai Trần Tâm Lục Sự biểu diễn của quân chính là Nhất định phải làm ra biểu hiện rất đau khổ Rất kiên nhẫn Thứ ba Phải xem dân yên và phúc soái Hai người phải lớn tiếng thu tiền thưởng tiền Để thu hút sự chú ý của mọi người về chỗ của hai người Chủ ý này không tệ lắm Không tệ cái gì Quả thật là quá hoàn mỹ La Thành Ông nói đi Cũng tới nước này rồi Tôi còn có thể nói chữ không sao Được rồi, được rồi, rồi Mọi người mau luyện tập đi Chỉ được thành công, không được thất bại Không thành vấn đề các hương thân phụ lão Qua đây xem thử đi Mọi người mau đến đây xem chúng tôi biểu diễn đi Hôm nay chúng tôi mang đến một tiết mục rất đặc sắc Mau đến xem thử đi Đừng bỏ lỡ Đến xem thử đi Biểu diễn rất đặc sắc Các vị các vị các vị Tỉnh táo tinh thần Tỉnh táo tinh thần Tỉnh táo tinh thần Tỉnh táo tinh thần Nhưng mà từ nhỏ tôi chưa từng đi xin tiền Trong lòng hơi lo lắng Sợ gì chứ Thua người cũng không thể thua khí thế có biết không Các vị các vị Tỉnh táo tinh thần tỉnh táo tinh thần Các vị hương thông phụ lão Xin chào mọi người Chào chào chào Cảm ơn mọi người Cảm ơn mọi người Tin rằng ở với nhau mấy ngày Mọi người cũng đã quen chúng tôi rồi Tôi chính là lôi cặp đệ Anh hùng trường trị thổ phỉ Anh hùng cái gì cái gì Người này chính là Trần Tam Lục Vừa mới giành được danh hiệu Tủ Dương Vỗ tay Chúng tôi sẽ ở đây chúc Tết mọi người Chúc mọi người phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn Con cháu đầy đàn tiền dạo dưới nước Phúc tinh cao chiếu Gió xuân thổi đầy nhà Tinh vui đến khắp nơi Hay Nó hay lắm Nó hay lắm Hôm nay cặp đệ nói chuyện Sao lợi hại quá vậy Không biết nữa Đều là học được từ thư nhân đó Tiểu ma quan Thì ra là vậy Tam lục à Cái tốt của cặp đệ là phải từ từ cảm nhận Vậy cái tốt của tôi Cô phải từ từ cảm nhận đó Có lý nói Trăng có khi tròn khi khuyết Người có học phúc bất thường 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây Anh hùng chúng tôi cũng có lúc gặp nạn Lão La Ông xem cặp đệ nhà tôi rất có bản lĩnh về mặt này Không làm nghề này thật là lãng phí mà Đúng không? Đúng không? Trên đường chúng tôi đến đây Lộ phí bị ăn cắp Khó khăn lắm mới thắng được giải thưởng Lại nhìn được không dùng được Cho nên chúng tôi chỉ có thể mãi nghệ kiếm tiền Các vị đại gia đại thẩm Thúc báo huynh đệ Tỷ tỷ mùi mùi, Các người có tiền thưởng tiền Không tiền thưởng chàng phó tay Tại hạ xin làm xấu mặt tại đây hay Hay Hay Dương Nhiên Tiếp theo phải xem cô rồi Làm gì vậy Lợi hại Lợi hại Lợi hại quá Chuyện gì vậy Sao vậy Không có gãy sao Sao vậy Lợi hại Lợi hại quá Xem đâu Hay Lợi hại Hay lắm Lợi hại quá Hay lắm Các người sao vậy Bây giờ chúng tôi liều sống liều chết biểu diễn Các người luôn động tới miệng cũng không chịu sao Cặp đệ Tiểu thư nhà tôi chưa từng giống như bây giờ Ở trước mặt nhiều người la lớn tiếng Tiểu thư cái gì Bây giờ tỷ ấy là tỷ tỷ của tôi Cặp đệ à Ta thật sự không thể mở miệng được Cũng tới nước này rồi tỷ không thể mất mặt một chút sao Chúng ta là tỷ muội có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia mà Ông trời đang nhìn đó Vậy được Vậy ta sẽ ra đó Cao Phúc soái Cao Phúc soái Qua đây Qua đây một chút Quân xem Trần Tam Lục Còn nữa Dân Yên cũng muốn đi thu tiền rồi Vậy Vậy để tôi đi chăng Thiếu gia đi đâu vậy Để tôi đi chăng Cảm ơn Cảm ơn các vị hương thân phụ lão Thân bằng quyến thuộc Có tiền thì góp tiền Không tiền cho tràng phủ tai Có tiền thì góp tiền Không tiền cho tràng vỗ tai Tiết mục đập đá trước ngực Còn có vô ảnh thoái đặc sắc như vậy Mọi người còn muốn xem nữa không Thử một chút đi Thử một chút đi Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn, Cảm ơn. Chiêu này thật là hữu dụng Cái này còn khó hơn khổ học gấp dạng lần Thứ tại hạ du năng Phu không thể làm cái này nữa đâu Trần Tâm Lục Quỳnh biểu hiện rất tốt Sắp làm biểu diễn nghệ thuật gia rồi Quỳnh còn phải tiếp tục cố gắng Quỳnh bây giờ sao có thể so với giây phút đẹp đẽ của lôi cặp đệ tôi chứ Lôi đại hiệp Tôi xin cô tha thứ cho tôi đi Cặp đệ Ta còn một nghi vấn Nói đi Trong túi mũi nửa gian tiền cũng không có Lấy đâu ra số đạo cụ biểu diễn đó chứ phải đó, lôi cập đệ Cô dùng cách gì vậy Chắc không thể là Trần Tam Lục Ở trong lòng quân tôi là loại người đó sao Xin lỗi, xin lỗi Nè, cầm lấy Cái này, các người có quen không Quen lắm Lôi cặp đệ Cái này tôi từng thấy Trấn trưởng dùng ở trong thi đấu uống rượu Đáp đúng rồi, bingo thì ra con đi tìm ông ấy à Phải Con hỏi địa chỉ nhà của ông ấy Trực tiếp đi nhà ông ấy Sau đó Cặp đệ mùi thật là to gan Nữ anh hùng đơn thương độc mã Sau khi con xông vào cửa nhà Bóp chặt cổ của ông ấy Nói như vậy Ông gạt giải thưởng của chúng tôi Tôi không tính toán với ông Tôi hạn trong nửa canh giờ Tìm cho ra hết đồ mà tôi cần Nếu không Ông ấy đã ngoan ngoãn làm theo Dĩ nhiên rồi Yêu cầu của con không cao Hơn nữa là ông ấy gạt chúng ta trước mà Cho nên những công cụ đập đá trước ngực Vô ảnh thoái gì đó đều do mũi thiết kế Chính xác mà nói là do mũi thiết kế Do ông ấy hoàn thành Lôi cặp đệ Lợi hại lợi hại Bây giờ tôi thật là nhìn cô bằng cặp mắt khác rồi đó Những lý lẽ lệch lạc này Ngược lại còn cứu được chúng ta Làm thư sinh thật là vô dụng mà Con gái mà tôi dạy ra rất ưu tú Giống như tôi vậy đó Không ngờ Mèo mù cũng có thể bắt được chuột sống Thật là mở rộng tầm mắt Được rồi, được rồi, mọi người đừng khen tôi nữa Tôi thấy hơi ngại rồi đó Được rồi, được rồi Mọi người chuẩn bị lương khô Chúng ta lên đường thôi Được Cuối cùng cũng có thể rời khỏi chỗ này rồi Xảy ra nhiều chuyện như vậy Ngược lại có chút không nở xa gì Phải đó Tỷ nói vậy một có chút không nở rời khỏi Không được Không thể xảy ra sơ sót gì nữa Tam lục không thể biểu diễn một lần nữa Mọi người mau rời khỏi đây đi Mọi người xem, mọi người xem một sách này thì ra nhát gan như vậy Mắc cười quá Dân nhiên, cô xem dáng vẻ của tôi bây giờ Có phải rất có khí khái nam tử không Tôi thấy Quynh là nam tử ăn mày thì còn được Nhìn cái gì mà nhìn Nhìn cái gì mà nhìn Số cuộc mùa sao vậy Trần Tâm Lục tự nguyện ở ngoài Cho một mình muội trong xe hưởng phúc Còn không đủ tốt sao à, Tỷ không hiểu đâu muội không nói gì nhưng ta không hiểu Tôi hiểu Chắc là cổ vì chuyện của hôm nay mà tự trách Sao phải tự trách Tôi sẽ không trách mình đâu Vậy muội bị sao Đang để ý cái gì vậy Hay là đang quan tâm cái gì Tôi nói cô biết Có lẽ là vì hôm nay không lấy được 50 lượng vàng Tôi không để ý vàng bạc gì cả Cái tôi để ý là Để ý cái gì phải đó lô cặp đệ Cô mau nói ra đi Nếu không chừng chúng tôi có thể nghĩ ra chủ ý cho cô Chọt chội quá Trước khi quân đến thì xe này ngồi vừa đủ Khi quân đến thì chen vào đây Quân xem bây giờ làm sao ngồi Trước khi đến tôi đã nói Thuê thêm một xe ngựa Ngồi cũng thoải mái một chút Vậy sao quân không thuê chứ Còn không phải là thúc nói sao Im lặng một chút đừng phô trương Huống chi bây giờ tôi hết tiền rồi Còn phải ở đây nhìn sắc mặt của cô phải không dân yên Thiếu à. gia Cậu sao vậy Ở ngoài cùng tôi giống giá lạnh sao Sao cái gì Lúc vừa mới lên xe Lôi cặp đệ muốn ngồi phía trước Cậu muốn ngồi trong xe Cậu muốn ngồi trong xe Cậu lại ngồi phía trước Cậu tránh mặt cổ như vậy Số cuộc có chuyện gì Cái này phải nói sao đi Khi mình gặp lôi cặp đệ thì tim đập rất mạnh Không khống chế được tâm trạng của mình số cuộc phải làm sao đây Theo tôi thấy Tính cách của Trần Thiếu Gia và Lôi Cặp Đệ Chính là thiên nam địa bắc Cũng khó trách họ sẽ cãi nhau Nhất định không thể ở chung được Hai người này vốn dĩ là người của hai thế giới Điểm chung duy nhất của hai người Chính là cùng ngồi chung trên xe ngựa này Cho dù là người giống nhau Cũng không thể ở bên nhau Thì dù ở chung Cũng không được hạnh phúc Không phải chứ Lẽ nào thiếu gia đối với lôi cặp đệ Không thể nào Họ tuyệt đối không thể Thiếu gia Cậu bụng đầy thi thơ Vừa lương thiện vừa nghĩa khí Tôi cảm thấy Nên cưới một tiểu thơ giàu có Thí dụ nói Giống như dân yên cô nương Không được đâu Dân yên cô nương là của thiếu gia tôi Tôi chỉ thí dụ thôi Cậu kích động gì chứ Không lẽ cuộc đời của mình Đã định sẵn rồi sao Nào Dương Yên Cẩn thận đó Không sao chứ Lão là thú này Ông mình xe ở nơi gà không đẻ trứng này làm gì chứ Ở lại Cái gì Ở nơi quan sơn giả lãnh này hả Phải Đem tóc đúng lượng Phải Là thuốc à Hay là chúng ta cho người chạy nhanh đi tìm một khách điếm đi Phải đó Thiếu gia Chút lộ phí của chúng ta Làm gì có tiền ở khách điếm chứ Huống chi đừng lại không dễ đi Trời cũng sắp tối rồi Tôi sợ đi đường trong đêm không an toàn Cũng được cũng được Chúng ta có thể dựng trại ngoài trời mà Phải rồi Phải rồi Bảo bối nè Thiếu gia Thiếu gia Tôi đã được bảo bối rồi Thiếu gia Thiếu gia Mau đến đây Bảo bối gì Bảo bối gì Cẩn thận Cẩn thận một nhận thật là lợi hại Là khoai lang Lợi hại ghê Dĩ nhiên Là khoai lang là khoai lang Mẹ Chúng ta muốn khoai lang đi Vừa thơm ngon vừa ngọt Vừa ngọt và vừa khỏe Được Lão La Ông phụ trách nhóm lửa Tiểu ma qua cô phụ trách Đợi đã Bụng nhọt Khoai lang này Là nhà nông trồng sao Dĩ nhiên là nhà nông trồng rồi Không lẽ từ trong cục đá chui ra sao Phải đó từ cục đá chui ra sao Không nói mà lấy là ăn cắp Tại hạ cho rằng nên tìm chủ nhân của khoai lang này Sau khi lấy được đồng ý Mới ăn cũng chưa muộn Trần Tam Lục à Quân xem trời cũng sắp tối rồi Nếu đợi tìm được chủ nhân của khoai lang này Chúng ta đã bị chết đối hết rồi Phải đó Mọt sách à Đừng quấy rầy tâm trạng tốt của mọi người nữa Chúng ta muốn khoai đi Không được sự đồng ý Chính là ăn cắp Thứ lỗi tại hạ không thể tán đồng Mọt sách Tối quá đi Thật mất hứng mà Mau chính đi Mau chính đi Ngửi thử xem thơm quá đi Xong rồi nè Thơm như vậy Chắc là ngon lắm đó Đồ tham à Mẹ Còn không bằng cho con ăn lãng phí thì tiếc lắm Mẹ là dẫn đội Dẫn đội phải công bằng Tất cả khoai lang do mẹ phân phát Lão là, Ông nói phải không Cái gì Đừng nói nữa đừng nói nữa Mau chia đi mau chia đi Được rồi Mẹ thương con nhất Nè nè nè Vậy thì còn được Dù sao cũng là mẹ của con Nè Dân Nhi Cái này cho hai người Chỉ cái lớn đi Củ lớn đi Là tỷ muội cấp bá của con đó Được Củ lớn Củ này lớn nè Cho cô Cảm ơn Mỗi người một củ Củ này của mẹ Đây là lần đầu tiên toàn khoai lang nướng đó Không ngờ lại ngon như vậy Ta thật là không phục muội đôi cặp đệ Thiếu gia Chi như vậy Chúng ta không có gì ăn cả Nói như vậy Phụ nữ ưu tiên đây là Mỹ Đức có biết không Tối lắm Đừng nói nữa gì Thiên Tiêu Còn dư củ nào không Cho con hai củ đi Hai người là đàn ông mà phải không Không thể cường tráng Nên thông cảm cho chúng tôi Giả lại cậu xem Tam lục cũng không chịu ăn Các người là huynh đệ Đồng cam cộng khổ Tôi không phải huynh đệ của hắn Là bạn mà thôi Phải Dì Thiên Tiêu Chúng con thật sự đói lắm rồi Mỗi người một miếng thôi được không Muốn ăn thật sao Ăn Nhất định phải ăn Ăn Củ này nè Thiếu gia Có ăn không Cái gì Đường đường là con gái của dân Trung Thanh Lại mãi nhảy kiếm tiền à Lão gia Không được Không thể tiếp tục như vậy Con nhỏ này thật là không giống ai mà Phải bắt nó về đây mới được Lão gia Tôi cũng rất sốt ruột Ông nói lần này y nhiên may mắn thoát được thổ phỉ Nhưng lần sau gặp phải nguy hiểm nữa phải làm sao đây Lão gia Yên Nhi nên về nhà thật rồi Truyền lệnh xuống Dẫn đại đội nhân mã Thì dù trối cũng phải trói nó về đây Dạ Không được không được Lão gia như vậy không được Vậy chỉ có thể đẩy Yên Nhi xa chúng ta hơn Đứa con này từ nhỏ đã bị bà chiều hư rồi Bây giờ không nghe lời ai cả Bà nói phải làm sao đây Lúc đầu Nếu không phải ông ép Yên Nhi lấy công tử đào qua đó Cũng không thể xảy ra chuyện như hôm nay Ở trong lòng ông Mặt mũi còn quan trọng hơn Bất cứ cái gì Bà nói cái gì Tướng quân Tôi có một diệu kế Thật sao Okay. Nè Cảm ơn Cảm ơn cái gì à, Nhờ phúc của quân Chúng tôi không có ăn khoai lang nóng hổi Chỉ có thể gặp màng phầu Ở nơi quan sơn giả lãnh này Thật ngại quá à, dạ. Chúng ta là huynh đệ Nói có đó làm gì xa lạ quá Cao huynh Tôi thật sự rất hâm mộ huynh Cả ngày huynh ừ. tiêu dư tự tại Tôi Tôi tiêu dư tự tại Con mắt nào của huynh thấy điều đó Thật ra tôi phiền não hơn tất cả mọi người Tôi Bị tình làm khó Cao huynh Kể cho tôi nghe đi Tình Rốt cuộc là thứ đồ gì Huynh tìm đúng người rồi Tình tức là yêu Có yêu Tức là có tình Hai chữ này cộng lại Tức là tình yêu Tình yêu là một loại Huynh không gặp cổ Thì trong lòng trống rỗng Không biết nên nói gì Cũng không biết làm gì Nhưng sau khi gặp được cổ Thì tim đập mạnh Tay chân lúng túng Cũng không biết nên nói gì và làm gì Tóm lại tình yêu chỉ là một thứ đồ Biến người bình thường Thành kẻ ngốc Phải chỉ cần nhìn thấy cổ Thì liền quên hết khổng lão phu tử gì đó Tiếp như vậy Thật sự sẽ trở thành kẻ ngốc Tam lục à Nếu huynh thấy phiền Thì cứ nói với tôi Nói không chừng tôi có thể giúp được huynh Huynh luôn giấu trong lòng Sẽ bị bệnh đó Không sao đâu Nếu huynh không muốn nói Coi như tôi không nói gì hết Không đâu không đâu Cao huynh nào Huynh Huynh hiểu làm rồi Tôi chỉ là không biết nói từ đâu thôi Đơn giản Bắt đầu từ hai chữ ngu ngốc đi Nói đi Tôi Hình như tôi Hình như cái gì Đã thích đôi cặp đệ rồi Đôi cặp đệ Huynh không có bị sốt Không sốt thì không cần thuốc Không uống thuốc thì không có uống lộn thuốc Sao Huynh lại thích kẻ bất nam bất nữ đó chứ Sao Huynh lại thích Một cô gái còn thô lỗ hơn đàn ông chứ Mau nói tôi biết Rốt cuộc Huynh thích cô ấy ở điểm nào Cô xem thiếu gia nhà tôi lớn rồi mà giống như con nít vậy Ai nói chứ Vậy mới là dễ thương Làm người ta thích Vậy cô cũng thích cậu ấy sao Có ai mà không thích Quỳnh ấy cao lớn Đẹp trai Dịu dàng như vậy Chỉ có tiểu thơ nhà tôi ngốc Không nhìn thấy thôi Tiểu mang qua Cô thích thiếu gia nhà tôi Còn tôi làm sao đây Có lẽ Cô không dịu dàng đoan trang như dân yên cô nương Cũng chưa từng đọc ừ, chưa từng đọc sách Nhưng mà Trên người cổ có một loại khí chất không tầm thường Tam lục à Hai người Hoàn toàn là hai người của hai thế giới Không ở chung được đâu Tôi biết Chính vì trên người cổ Có rất nhiều đặc chất mà tôi không có Lương thiện Trượng nghĩa Hào khí <laughs> Điên điên khùng khùng <laughs> Ăn nói lớn tiếng Tôi đều cảm thấy rất đặc biệt ờ, Phải, đặc biệt Đặc biệt là không giống phụ nữ Dạ là tôi biết rồi Bắt đầu từ bây giờ Lại có thêm một người đàn ông còn bi kịch hơn tôi nữa Ý của ngươi là Lưu Đinh chỉ biết ca ca phái người bảo vệ con trai trở về tủ trang cái khác thì không biết gì cả Xem ra lưu đinh này Đã đề phòng chúng ta Nhưng ở trên đời này Còn chưa có chuyện gì là cao hướng thiện không làm được Ta phải đích thân đến trấn quan hiển Gặp Trần Ánh Trúc không ngủ được hả Có phải đói quá nên thức không Cái này là cố tình chữa cho huynh đó Thư sinh yếu đuối như huynh Nếu đói đến hư đầu thì không học được nữa Mau ăn đi ừ. Cô Cố tình chữa cho tôi sao à. Phải Khoai lang này thơm lắm đó Tôi phải lấy dụng khí lớn nhất Nếu không tôi đã ăn hết từ lâu rồi Nhưng mà khoai lang này Là lịch bất chính Đây không phải là ăn cắp Là giúp đỡ lẫn nhau Giúp đỡ Phải Chúng ta ra khỏi cửa cũng sẽ gặp khó khăn Tuy là chúng ta không quen người trồng khoai lang Nhưng lúc người khác gặp khó khăn Chúng ta cũng sẽ giúp đỡ Vậy là được rồi Người giúp người chưa chắc cần lý do Cũng chưa chắc cần quen nhau Nghe lý lẽ lệnh lạc mà cô nói Hình như tôi đã sai thật rồi Phải đó, quên sai rồi Được rồi, mau ăn đi, đừng để đói Vậy còn cô, sao dậy sớm vậy Đi theo tôi không mệt sao Không mệt Thú vị lắm xong vào ổ thổ phỉ Mãi nhảy ngoài đường Bây giờ còn có thể dựng trại ngoài trời Tôi cảm thấy cuộc đời thật là ngập tràn niềm vui Tôi khác với cô Từ nhỏ tôi và mẹ đã nương tựa lẫn nhau Cha tôi Thậm chí cũng không biết sự tồn tại của tôi Từ nhỏ tôi chỉ thấy được nước mắt của mẹ tôi Tôi còn có thể biết cái gì là thú vui chứ Trần Tam Lục Thật ra Tôi cũng giống như Huynh Sao lại nói vậy Tuy tôi là con gái của Lôi Tứ Hải Của tiêu cục Tứ Hải Nhưng mà ông ấy không có quan tâm gì với tôi Tôi gọi ông ấy một tiếng là cha vì để mặt mẹ tôi Thì dù không phải cha ruột của cô Ông ấy cũng không cho cô cái họ Không phải sao Tôi không thèm đâu Tốt nhất không họ Lôi Nếu không tôi cũng không thể chịu nhiều uất ức của Lôi Gia Ở Lôi Gia còn có người dám ăn hiếp cô sao à, Phải đó Lôi Tứ Hải cưới năm bà à? vợ Giữa phụ nữ là phiền phức nhất Tranh giành ghen tuông Ai cũng muốn độc chiếm một mình Cả ngày thấy gì thiên tiêu lạc quan như vậy Không ngờ Còn có rất nhiều câu chuyện ở Lôi Giang Chỉ có tôi Và mẹ tôi là vui vẻ nhất Trời sập xuống có người cao lớn như người chống đỡ Chúng tôi sợ cái gì chứ có đúng không Nhưng mà Lấy thông minh tài trí của cô Mấy phu nhân khác Chắc là cũng không dám làm khó cô <laughs> Cô hiểu tôi nhất đó Tôi là ai chứ Tôi là lôi cặp đệ Ai dám ăn hiếp tôi chứ Tôi kể cho Quynh à? nghe nha Mẹ tôi là phu nhân thứ ba của Lôi Tứ Hải Lúc vào nhà rất được sủng ái Má lớn rất ganh tị Có một lần bà ấy xuống Lôi Tứ Hải Trừ đi tiền tháng của mẹ tôi Còn mình thì mua tổ yến ăn tôi giận quá Nên âm thầm bỏ bả đậu vào Nghĩ nếu bà ấy ăn vào thì sẽ đi ngoài Xem bà ấy còn dám ăn hiếp chúng tôi không Vậy cô có thành công không Thành công thì thành công rồi Nhưng tới cuối cùng Người đó không phải là má lớn tôi Vậy là ai Mẹ tôi Tào Thiên Tiêu Sao có thể chứ Không lẽ cô bỏ làm chỗ sao Là vậy Vì mẹ tôi tức giận quá Nên đã ăn cắp tổ yến Kết quả Ở trong phòng nằm 3 ngày 3 đêm Đáng tiếc Mẹ tôi ở trong lòng cha không được bao lâu Không lâu sau Ông ấy đã tìm được một thang di viên Xin lỗi nha Xin lỗi Sao lại nói xin lỗi với tôi Người có lỗi với mẹ tôi là lô Tứ Hải Ông ấy không nên vì sinh con trai mà cưới một đống đàn bà Con trai còn chưa sinh được Thì đột nhiên bị bệnh mà chết Còn để lại một món nợ lớn cho tôi và mẹ tôi nữa chứ Nếu không Nếu không có nợ nần như vậy Thì cô sẽ không nhận chuyến tiêu của tôi Tôi cũng Không thể biết được Cô là con gái Quỳnh Quỳnh nói vậy Là có ý gì Tại sao mình Khi gặp được lôi cặp đệ Thì mất đi lý trí vậy Đây là lần đầu tiên Tam Lục ở nơi quan giả Cũng là lần đầu tiên Tam Lục hưởng thụ buổi sáng yên tĩnh như vậy Đời người của Huynh thật vô vị Buổi sáng này Chính là giây phút đẹp nhất trong cuộc đời của Huynh Cặp đệ Cảm ơn cô đã ở bên tôi Là huynh Cô về thật rồi sao Cô đang theo dõi tôi hả Lúc tôi đi tản bộ Phát hiện trong nhà có bốn người Nghĩ nhà này đã bỏ trống lâu như vậy Hôm nay đột nhiên có người Nên vào đây xem thử Sao hả Nghĩ tự của kẻ địch thì không thể mời nói chuyện sao Mời vào Sao huynh không đi cùng Cao Phúc Soái Mà lại đến trốn quan hỷ một mình Cô quan tâm Phúc Soái như vậy sao Dĩ nhiên quan tâm rồi Trên trướng quan hỷ Chỉ có một mình hắn Là thật lòng tốt với tôi Dĩ nhiên Phúc Soái lòng dạ lương thiện Cũng rất ngưỡng mộ cô chỉ là Phúc Soái đuổi theo cô Sao chỉ có một mình cô trở về Phúc Soái đã hội hợp với bọn người của dân yên rồi Quynh không cần phải lo lắng cho hắn Dân Yên Con gái của dân tướng quân Phải Không phải phúc soái luôn phản đối hôn sự này sao Sao lại đi chung với họ chứ Hay là quân đi đích thân hỏi nghị đại của quân đi Tôi tin hắn sẽ xử lý tốt quan hệ với dân Yên Tôi và Phúc Soái đều là con của Cao Hướng Thiện Tại sao thái độ của cô đối với chúng tôi lại khác xa nhau Phúc Soái lòng dạ lương thiện Không có tâm cơ Tôi không nhẫn tâm Cô nhẫn tâm với tôi sao Tôi là nghĩa tử của Cao Hướng Thiện Rất nhiều chuyện Tôi lựa chọn được sao Huynh tra rõ Đông Phương Bất Hối và Cao Hướng Thiện rồi hả Tôi không muốn biết Tôi không muốn biết gì cả Tôi chỉ biết Nghĩa phụ nuôi tôi 20 năm Vậy thì đủ rồi 我从第一眼见就被你吸引。 上天注定了我们是敌人，是无可改变的事实。我们注定一生就无缘了吗？为什么？那的无半点差别。楚玉从小失去双亲，两个妹妹也就此离世。云野和娘一样的背影。吉弟，吉弟，吉弟，你没事吧？你不要吓我，你醒一醒啊！我们还有好多事情没有做。 话没有说，基地，我求求你，不要这样的惩罚我了，好吗？云烟，对不起，你给我挺住。这次我不会丢我会永远跟你在一起。我为了敌人的义女，背叛了师母。朱渊，我什么都没有。三我只喜欢你。 我也要你只喜欢我。哇！大嫂，化生啊是要早生贵子。老爷，没看见没看见啊！爷爷，我这一辈子都不会再错过你人。楚月大姐，左飞大哥，你们一定要幸福幸福。你是怎么打算的？跟着你，浪迹天涯。